Thùng phùng nơi giang hải thăm sâu nàng có muốn quay đầu không Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật Thủy chiều lên phi điều bay cao trần gian không còn ai ở. Nguyện một kiếp độ nàng thoát ta